Right. Đây là Phật xin kính chào khán giả của phố Bô Sa à, đang đứng ờ, hôm nay ngày thứ ờ, thứ bảy ngày 25 tháng 9 yeah. Việt đang đứng ở Washington DC à, ờ, chỗ buổi nói chuyện của ông Mike Pompeo ngày qua ở đây thì à, chiều nay Cali rồi gặp anh Lâm ở đây à, anh muốn tâm sự hàng nguyên gì ấy, anh cứ tâm sự <laughs> dạ dạ dạ à. mấy bài thì à, cả tuần nay kiệt lang thang ở bên miền à, đông của nước Mỹ đi bữa thứ ba hả qua để, New York để em hỏi xem coi mọi người có nghe rõ hay chưa à, chúng thôi trước khi chúng ta nói vào không khí anh Kiệt hả à. À, mọi người có nghe rõ thì đánh số 1 cho cho biết ngay để chúng ta vào ngay câu chuyện với lại à, anh Ngô Tuấn Kiệt à, giờ thì rất là ngắn cho nên là rất là tranh thủ à, phải à, nói chuyện và có thể nếu mà còn kịp thì giờ thì dạ. sẽ làm một vài câu à, của khán thính giả hỏi trực tiếp anh Kiệt nữa nhưng mà có thể nói là lần đầu tiên ngày hôm nay tôi mạo muội tôi đánh cái tựa là tỷ phú Ngô Tuấn Kiệt gặp gỡ các lãnh đạo cao cấp của Việt Nam như thế nào xưa nay thì ai dám viết cái chữ tỷ phú Ngô Tấn Kiệt cả à, mặc dù à, đó là không phải là à, cái điều mới xảy ra à, đó là một cái sự thật nhưng mà anh Ngô Tấn Kiệt rất là à, à gọi là à, không có muốn à, đề cập tới những cái chuyện như vậy thì rất là cảm ơn anh để cho phép cho Formosa TV được đặt cái tựa đó một cánh chính thức thưa anh. Vậy đâu. Này ảnh đặt chị không phải tỷ phú gì hết <laughs> nhưng mà à, đang trong lúc dầu sôi lửa bỏng nước Việt đang bị Covid cần mua máy trợ thở cần cứu trợ thì Kiệt uh, uh, góp được một phần ở trong đó với cái nhóm của Kiệt đi từ ở Cali qua để mà gửi máy trợ thở về cho phái đoàn ở về về Việt Nam ra Hà Nội với Sài Gòn mùa Covid <laughs> thì thôi tỷ phú anh đặt như nha. vậy là như vậy là cái ờ, cái ờ, cái cái, cái, loạt à. mà cái loạt mà máy thở vừa rồi uh, doanh nhân ờ, David Dương uh, gửi về Việt Nam. Ồ, đừng tên. Có cái uh, <laughs> có cái uh, có cái sự đóng góp của anh uh, ở trong đó mà vừa qua thì báo chí cũng đưa tin rất là nhiều. Mấy đợt rồi. Dạ. Nhưng mà thôi nói chuyện khác. Không sao. Vậy thì cái chuyện nào cũng được. Dạ. À, thế thì bây giờ mình nói vào ngay cái chuyện mà gọi là quan trọng nhất là cái chuyện uh, mình làm uh, mình làm cái tựa đó. Thế thì chị uh, anh là mấy bữa nay đó thì ở ờ, ở trên ờ, New York ở cái ờ, cái cuộc họp của các à, lãnh đạo của các nước về New York để à, họp à, Liên hợp Quốc á, thì thấy anh Kiệt cũng ở đó à, gần à, đây đó thấy ở đó thì anh có thể cho rằng là anh kỳ này anh lên New York và cũng ở gần cái khu vực đó thì trong cái vai trò như thế nào cũng như là là là vì cái lý do gì thưa anh? À thì uh lâu lâu à, rời khỏi Cali về miền Đông này cách đây khoảng năm bảy năm trước rồi đi lâu lâu cũng như đi uh, stress relief dạ. về kê xanh luôn vậy đó. sẵn uh, gặp phái đoàn Việt Nam quá cũng trùng họp dạ. rồi gửi máy trợ thở và với uh, mấy anh em rồi với uh, có một chút ý kiến với mấy đại ca vợ để mở rộng lớn hơn chút để cho kỹ sư những cái à, ngành kinh tế về y mạch tại vì đang phát triển nhưng mà cần cái nhân công là labor của Việt Nam mang những công ty điện tử vô thì à, góp ý kiến vậy thôi. Yeah. Dạ, đó là cái những cái nội dung mà anh nói với họ. Ừ, nhưng mà yeah. nhưng vẫn chưa chắc cái chuyện mà mà anh à, Ngô Tuấn Kiệt nói là trùng hợp thì có lẽ tùy theo mỗi người cảm nhận cái đó cái trùng ở mức độ như thế nào. Ờ, thế thì khi mà ờ, ờ, anh đã gặp những những vị nào ở trong cái phái đoàn Việt Nam? đây đâu nói anh hỏi. Dạ không sao. Anh, anh, Câu hỏi thì cứ đặt ra còn, à, còn anh trả lời như thế nào thì mọi người nghe thế ấy. À, thì uh, lòng vòng khách sạn mà ai cũng gặp. Dạ, ai cũng gặp. ai cũng gặp. thế thì uh, uh, ai cũng là bạn hết. Trong cái Mình số là con rồng cháu tiên mà mấy anh vậy mấy anh bển hiền lắm, dễ thương. Ừ anh nào cũng dễ thương á Ồ, vậy hả? à, nhưng gộp lại ừ. mấy chục anh đó thì thành ra khác khác hả? <laughs> Ừ. được biết là cái đó không phải là anh chỉ ừ. đang nói với lại À, phố Busan TV mà đó là cái thông điệp anh đã đã đã, đã nói chuyện với à, mỗi mỗi cái các vị đó thì anh nào cũng hiền cũng dễ thương trí trí thức thương yêu con nước Việt lo cho nước Việt nhưng mà gộp lại mấy chục anh mấy trăm anh thì lại khác thì thành ra ở bên nó có sự ngăn ngại thì cái lòng của Kiệt là thuộc về mối hàng và anh biết rồi đó mối hàng khó lắm bên này cũng không bên kia chỉ muốn nước mình phát triển giàu có uh, dân bình an dân chúng uh, có công ăn việc làm uh, tranh đua với uh, những nước láng giềng như di mạch như kiểu uh, đài loan kiểu nam hàn dân mình đâu có đi uh, làm oxy tùm lên hiểu không yeah. Dạ. thì cái đó cũng muốn cuối đời làm được gì làm thì tranh thủ vậy đó nên giờ còn đi đứng được gán bơi anh mới đi chưa tới nửa đời mà anh nói tới cuối đời thấy nghe nó lạ ô oh, để tôi làm khổ đó một ngày tôi làm hai chục tiếng đồng hồ yeah. Dạ. tới giờ năm mươi ờ, năm ba tuổi cũng là hơn người thường quá thấy người ta làm 8 tiếng thì giờ là cũng là trăm mấy chục tuổi thôi dạ ừ, là ngày hai chục tiếng ngủ ngày có hai tiếng ba tiếng không dạ là phần phần còn lại là cái phần bonus rất là rất là ừ. nhiều để anh còn có những hoạt động ừ. như anh anh muốn còn giờ thì lo cho đồng bào bên quốc nội lo đem à, những công ty điện tử về được sớm chừng nào tốt chừng đó nhưng mà ở bển phải mở rộng vòng tay <laughs> À, nói về cái đó thì cũng thôi cũng lan man qua một tí. À, à, được biết là cái chuyến này không phải chỉ là là là trong cái mùa Covid này không chỉ là cái việc mà anh vừa rồi có uh, hỗ trợ uh, nhiều cái máy thở uh, uh, qua cái phái đoàn Việt Nam uh, vừa rồi đó thì mà anh còn uh, đã làm rất nhiều cái chuyện từ thiện uh, cho gạo bà con ở uh, trong trong trong suốt cái thời gian qua phải không? Nhiều. Nhiều là như thế nào thôi anh có tò mò được không? Thôi mình là làm mình đã nói này chi. Yeah dạ cho anh hiểu được rồi dạ nhưng mà nghe cũng nói cũng là, là cũng ờ, gấp mấy lần cái lương ờ, năm của anh đó năm sáu lần năm sáu lần cái lương năm của anh ừ. mà lương lương, lương năm của một ờ, tổng giám đốc một công ty thì từ mọi người tự google ra hả nhưng mình lãnh lương trước của công ty mình đi làm từ thiện trước dạ rồi bốn năm năm sau bắt đầu à, <laughs> nhịn lại wow. Ừ. làm từ thiện hết mất bốn năm năm của một ông Ờ, tổng giám đốc ờ, công ty ờ, công nghệ ở Silicon. Mọi người có thể Google thấy là cái cái lương của ông ấy bao nhiêu thì cứ nhân lên khoảng 5 lần. Anh không chịu nói hết thành ra <laughs> cũng khó lắm. Thôi thì, thế bây giờ quay lại quay lại à. không thế thì những cái đó là những cái gì mà mà mà tại vì có nhiều cách để mà mỗi dạ. người lựa chọn cách giúp thì cái này hơi tò mò chút là à anh giúp những cái vật phẩm gì tiền bạc gạo cơm hay rồi cho những ai qua mặt trận tổ quốc hay là qua những người uh, dân của bạn ờ, của anh, người hàng xóm của anh vân vân trên. à, ờ, trong kinh nghiệm của anh làm mấy chục năm mà âm thầm không ạ có những uh, anh, anh nhớ uh, kiệt là có nhiều nhóm phật tử nhỏ nhỏ rồi uh, họ làm để lấy phước làm uh, à, qua công đức ừ, qua các phật tử chứ kìa không có đi qua nhóm nào ở bển hết tại vì đưa là mình biết cái này đưa lộn là người ta tạo nghiệp á đúng rồi kỳ không muốn cho tao tạo nghiệp thì kỳ có cách việc làm dạ. âm lắm à, nói vừa lập nghiệp thì mới nhớ ra giờ vừa qua từ thiện ở Việt Nam cũng nói nhiều lắm không biết anh có muốn ờ, ừ. cho cái bình luận của anh về cái việc đó hay không từ thiện rồi xong ok rồi đủ thứ đó thành ra là là là không biết là, là chúng tôi đang đứng giữa gió và một cái nơi rất là không có được uh, thoải mái cho nên là à, cái đó à, người nào hãy khởi tâm là tốt rồi nhưng mà giống như được à, Phật cho chín nút hay là cho ba nút vậy thôi yeah. Dạ. còn à, nhiều khi ở bên nước Việt cá nhân của những người ca sĩ hay những người ấy người ta cũng không có tự chủ được cái cái cách làm nữa cái cách yeah. Dạ. làm của họ người ta nói là nếu mà làm từ thiện xong thời gian cái là nếu mà ra nhiều tiền quá thì ờ, nó lại thay đổi cái ờ, cái mục tiêu ban đầu có phải không anh nói với phật nó phải tâm bồ đề kiên cố <coughs> dạ ờ, có kiên hay không thôi hay là tâm mềm như bông gòn vậy đó đầu thì sung phong chứ dữ nhưng mà tới lúc tiền vô nhiều quá thì nó khác phải không anh à, thay đổi thế thì trong cái trong cái kinh nghiệm của anh đó à thì uh, làm sao mà anh anh ờ, anh ờ, giữ cho cái nhóm của anh họ làm không bị như vậy thì uh, trong luật Phật thì mình có lấy kinh Phật của mình dạy chứ uh, kiệt đâu có dạy kiệt người bình thường như mọi người thì uh, Phật dạy làm sao thì mình uh, họ tất cả những Phật tử mà xung quanh kia là đều có cái căn bản giới luật hết yeah. Dạ thế thì ờ, các ờ, cái vụ mà gọi là à, từ thiện sao kê này nọ đó thì anh anh nghĩ rằng là cái việc đó có được có thể giải quyết được không? Thấy, thấy ở một cái xã hội giờ ở bển á nhiều uh, sau lưng nhiều bàn tay âm thầm lông lá suối hay là uh, những người nổi tiếng đi bên ngoài để uh, rửa tiền dùm cho họ hay là chuyện gì mình không biết ờ, có việc... cả việc đó nữa hả sao không có anh dạ. ừ khi tiền ta xài không được ta cần phải rửa lại cho sạch cạnh dạ, cho nó không có dơ tay phải không tí cho em ạ cái gì rồi được không sao được xoay lại một tí không à. sao anh cứ đứng yên nha không anh đứng yên một chỗ được rồi đó. nhích nó ngã nữa dạ không sao chỗ này nó hơi bất tiện một chút <laughs> tại bên trong sòng bài nó đã nó nó một là nó ồn hai là internet nó kém quá phải ra ngoài anh cứ hỏi à, quay trở lại cái việc à, à, quan trọng hơn là cái việc mà các à, à, cái việc mạnh anh lập gặp các lãnh đạo đó. thực ra mà nói thì à, trong cái những cái bối cảnh như thế nào à, một cách chính thức à, qua một cái Thôi, bàn hội nghị hay là này tới nhị nhạy cảm dạ thì anh tới nhị kiểu thì anh trả bao nhiêu trả lời chứ còn bây giờ dạng biết mối, mối hàng mà anh lúc thì gặp Trump lúc thì gặp uh, anh uh, anh bảy phút đâu sao đâu dạ. mình mối hàng mà dạ. mình hàng giữa việt với mỹ dạ. ừ, thôi thì lại. anh đã nhắc tới ông bảy phút thì ờ, hỏi luôn cho nó tới luôn mình gặp hết thì ai ờ, cũng gặp hết anh gặp thì anh gặp ờ, anh gặp ổng À, như vậy là một cách uh, riêng tư vậy rồi anh gặp uh, ở trên uh, TV rồi có những cái sinh hoạt anh thấy nó giống hay là khác chắc là, nhiều người muốn cái chuyện đó chứ thí dụ như ở ngoài à. các lãnh đạo họ như thế nào thì thì bình bên... ông hả dạ. ông bình dân hiền lắm Dạ nhưng mà có khác gì ờ, khi họ xuất hiện trên tivi, trên truyền hình gì không anh? Khác chứ. Khác hả? Khác áo vest với khác ờ, áo bình thường. À. à. Ờ à, vậy đó. Khác cái áo thôi. Ờ khác cái áo. Còn nói chuyện thì giống nhau. Giống nhau. Dạ. Anh sát thì ờ, anh đánh giá như thế nào? Thật sự ông nào cũng người hiền, người tốt á, người ai cũng lo thương yêu dân Việt, nước Việt. Nhưng mà một người lo nhiều khi nó hơi khó phải à, một cái tập thể lớn đông số lượng người trí thức à, khi đông số lượng người trí thức thì lại ra nhiều ý kiến thì cuối cùng thành ra hải ngoại quốc nội vẫn chưa có thắt chặt được thì mong trong tương lai cái này sẽ sớm thay đổi thì hải ngoại mới về mới bỏ tiền bỏ trí lực với trí tuệ vô nước việt mới đưa nước việt sáng ngời lên lại được chứ Xin dạ. nhắc với mọi người là à, sẽ có cái phần à, đặt câu hỏi với lại à, anh Ngô Tuấn Kiệt cho nên ai có câu hỏi cứ việc gửi vào khi mà chúng tôi có cơ hội à, thế thì thôi thì em cứ cho phép là cứ hỏi thẳng rồi cái phần nào trả anh cứ thẳng đi kiệt dạ. cũng là người thẳng đâu dạ. có sao nói vậy à? ừ. thế thì cái à, đó là anh nói là à, họ cũng hiền lắm phải không hiền ai cũng hiền dễ thương lắm à, phải ờ, không ông nào cũng hiền còn về mặt gọi là khả năng về mặt trí tuệ của rừng từng người thì anh đánh giá như thế nào ờ dĩ nhiên họ là người uh, trí thức cao uh, có rất là điềm đạm và rất là uh, uh, đồng á yeah. Dạ. uh, cảm mến uh, cá nhân của mỗi người đều là người uh, theo nhận xét vậy là một người mà có thể nói là nếu mà ai theo dõi những cái livestream của ông Ngô Tuấn Kiệt thì ờ, có lẽ là sẽ thấy rằng là không ít những cái lời gọi là à, rất là thẳng thắn à, nếu không nói là có nhiều khi chỉ trích rất là mạnh mẽ những cái việc mà anh cho rằng là không có à, hay không có hợp lý đối với anh ngay cả ở Việt Nam thì khi mà anh là người như vậy thì khi họ thú với anh thì à, có vấn đề gì không nếu mà có một lời họ đâu tiếp xúc với kiệt cái này là mình phản biện khác còn phản cũng là khác phản biện là anh bước anh có quyền anh nói giống như anh kia lộn với vợ anh nhưng mà anh đừng có đánh nó sưng mắt anh đâu có bị ở tù đúng không mình phải có <laughs> mình ờ, anh bức xúc anh có quyền nói à, à cái đó không đúng để người ta không thấy liền nhưng mà từ từ ta chiêm nghiệm lại người ta đổi chứ còn đâu phải quýnh lộn rồi là xong không còn gì để mà ngồi nói chuyện nữa thì không có phải dạng đó dạng gọi là mối hàng mà à, mình nói lên cái sự thật chứ mình không có phải thuộc dạng uh, chống đối ai hay làm rắc rối cho ai hết á anh thế có nào, một cái hình ảnh à, anh xin mời Khi nào mà kiệt nói cái gì mà ai mà nói kiệt chống đối á, thì người đó sai phải kỹ lại kiệt không phải dạng đó dạ. kiệt cũng không phải kiệt chỉ không thích cái ác thôi chứ còn à, quốc ngoại hải ngoại hay nội gì cộng sản quốc gia vậy thì coi giống nhau hết cộng hòa dân chủ cũng giống nhau hết nhưng mà mỗi cá nhân người nào làm sai làm ác là cái đó thì kiệt à, không thích thì kiệt né yeah. Dạ. <laughs> chứ không có chạm mặt gì thôi người nào à, giàu cho là à, cộng sản nhưng mà người đó là người tốt thì kiệt cũng à, ngồi nói chuyện bình thường đánh kiện vậy đó anh mới cho cái hình ảnh khá là là là, là cụ thể cho mọi người à, coi như là phản biện á, là giống như là cãi lộn còn phản động là đánh lộn à. anh mới nói cái cũng giống nghe cũng được vậy. Dạ. nghe cũng có dễ hiểu dễ hiểu đi à, nhưng Chứ mà nhưng mà mình nhưng yêu mà với cái phản biện của anh hả? Ờ. với cái phản biện của anh trên rất nhiều cái livestream của anh đó trong thời gian qua đó thì ờ, ít nhất là họ có phàn nàn không với anh không trong cái buổi những cái buổi tiếp xúc trực tiếp như vậy ai là phật cái này mình à, né này đi rồi thì không sao anh cứ né anh cứ ai về là phật là anh né xong thôi à, một cái câu à, hỏi uh, của một bạn sự, uh, thấy mà cũng thương nghiệt lắm <laughs> ừ. chứ uh, mình không bị khác nói thật khác ý anh nói chữ thương là làm sao <laughs> có cảm tình à, tình à, việc hiền mà tức là phải có lắng nghe nhiều à, việc hiền mà việc đâu giữ đâu nào giờ chưa có giết một kiến nữa thiệt á dạ. ừ, chưa bao giờ giết một kiến ừ. thì đâu ai ghét kiệt được có một cái à, bạn mà hỏi à, mà nó chạy qua rồi nhưng mà mình nhớ nội dung nói rằng là anh kiệt cho hỏi là ông phúc qua mỹ rồi về việt nam liệu có làm được cái thay đổi gì không một mà ảnh một theo thấy kỳ này ông về một chuyến rất là cực kỳ thành công mang tỷ tỷ về bển thêm một ngàn cái máy chợ thở về hà nội sài gòn nữa rồi thêm một số à, người rất là ủng hộ thì à, ảnh có thể thay đổi nếu nếu ảnh có có, có à anh vừa mới nói một cái cái cái ý mà tính là mới câu hỏi tiếp tiếp tới đó tức là anh đánh giá à, cái, à, cái cái cái cái chuyến à, đi này của ông Phúc là thành công đánh giá như thế nào về cái chuyến đi này của ông Phúc thấy thành công mà được và mất thấy à, chính phủ Mỹ à, lên báo Mỹ nhiều lắm yeah. Dạ. kiểu có đọc mà yeah. Dạ. ừ, báo Mỹ thành công nói là được về mất và và và không được đó cái gì là anh cho là không chưa được chưa được hả thì uh, còn có thể được hơn nữa nếu mà mà là một người cái này từ bên thấy là trong thấy. tất cả những à, chuyến mà đi hội nghị liên hiệp quốc trong tất cả những thời gian cũ chuyến này là thành công nhất chuyến này à. vì sao mà nhưng mà thôi mình đừng nói vậy? chuyện của người lớn mình nói chuyện của con nít đi chuyện người chuyện ừ. người lớn con nít bây giờ không biết chuyện là người lớn mình nít mình chuyện dạ. nít đi ừ không cái cái nói cái chuyện thực tế đó là có nhiều người nói rằng là À, có những cái à, việc như là ông Phúc đi vào cái chỗ mà cái à, công ty Pfizer để mà nói chuyện rồi vân vân đó có người đánh giá là đó là là là một cái nỗ lực tốt nhưng mà à. có ngược người đánh giá là nói là đi xin sỏ vaccine này nọ thì anh đánh giá như thế nào hay là Phật thế giới này không xin bây giờ bất cứ quốc gia mấy trăm quốc gia có thằng Nigeria đó nó biểu tình quá trời ở Liên Hợp Quốc em à. có quay đó ờ, không? À, <laughs> biết bao nhiêu quốc gia không được giọt nào hết trơn á việt nam như vậy là có đại phước rồi có phật thánh tiên à, sau lưng mấy ông này giúp mấy ổng dữ lắm ừ. cho nên mình nước mình mới vậy á nếu không mình á khiên sát cũng như ấn độ rồi đó mình được vậy là đỡ lắm phật thánh tiên đang giúp nước giúp, mình rất nhiều à, âm thầm trong chuyến này có nữa mấy vị ờ, ở new york á còn về nói về tài sản thì chia sẻ với anh về cái vấn đề là xin hay là như thế nào đó thì tôi ờ, theo tôi đọc ờ, một số ờ, báo đó nói rằng là ông tới Pfizer kỳ này là ông muốn thúc thúc gọi là thúc đẩy Pfizer gọi là giao cái số lượng vaccine mà Việt Nam đã đặt chứ không phải là tại vì làm gì có chuyện đi tới các cơ các công ty để mà xin có xin thì xin qua cái, cái ngạch chính phủ Việt Nam đã đặt 31 triệu liều mà bây giờ chưa có giao mà giao từ từ đó nên là họ thúc đẩy làm sao mà giao trong một mới trong tháng 9 và giao phần còn lại trong năm 2021 đó là giao cái phần đã đặt 31 triệu liều ừ. cái đó cũng là một cách xin nếu mà nói theo một góc độ khác tức là xin anh hãy gọi là giao cho tôi sớm đi trong lúc này tôi đang cần <laughs> thì nó cũng gọi là xin cái uh, về mặt đời ấy, thì uh, à, là ngoại giao như vậy yeah. Dạ. mỹ mà chịu ngồi vậy những công ty uh, chế thuốc uh, Pfizer này nọ ngồi nói chuyện với chính phủ mình đó là là điều tốt nó đâu chịu ngồi với mấy nước kia đâu về mặt tâm linh á mấy vị phải hai cái tâm của những người đó họ mới ngồi là nói chuyện về mặt tinh thần á có đó tại vì tới đó là mấy vị ở đó đông lắm á ừ, để mà giúp cái chuyến đi này thành công á anh thấy như vậy luôn <laughs> thì nên anh kêu mới đi chứ giờ chót kìa đâu đi đâu trên mấy vị kêu đi mà chứ đâu kiểu đâu có ờ, thích lao nhau lốt nhố mà đi ngoài đường cả từng nay ăn uống ngủ nghỉ rồi ờ, <laughs> bỏ núi bỏ hãng đi từ bữa thứ ba từ ờ, bay qua Seattle qua New York New York thì ở bên đó bữa nay về Washington DC ở đây là tòa Bạch Ốc nè White House rồi ngày hôm qua thì ông Mike Pompeo nói chuyện ở trong này mới sống lựa ngay cái sòng bài vậy ta náo nhiệt luôn á <laughs> quá trời luôn à, thì à, đi vậy chiều nay về lại Cali chung là đi giống như mình đi ủng hộ thôi làm cheerleader à, mấy à, anh là hỏi thêm, thêm một câu gọi là có thể nói là hơi gắt một chút xíu okay. Dạ, vâng. anh nói rằng là là anh thấy trời Phật giúp Việt Nam mình rất là nhiều như vậy trong dạ. chuyến đi này à, thì kiệt qua thì mấy vị xung quanh kiệt đông lắm thì giúp thế thì, thì anh... nó mới thành công vậy đó yeah. Dạ. thế thì anh cái Ờ, anh chắc cũng nghe đầy ờ, tai là có những cái dư luận hoặc là có những ý kiến ờ, riêng à, thôi à. nói rằng là mấy ông cộng sản này ác ma quỷ ác độc thì trời Phật đi giúp ma quỷ ác độc hay là như thế nào? À, cái đó là sai, tại vì đã giải thích nhiều cái clip rồi. Ở cái thế giới vô hình á, thiên ma là sa tăng, nó là hiện thân của Trung Cộng. Nhưng trong Trung Quốc á, nó cũng có tiên thánh nằm trong lãnh đạo của nó. Ở nước Việt cũng vậy, giữa hai cái thế cực uh, đen và trắng ở ngoài xã hội mình cũng vậy ở Mỹ này cũng vậy cho nên uh, khi mà cái uh, cái thế giới thiên ma đang sắp sửa bị ra khỏi quả địa cầu này trả lại cái thế giới thanh bình trong tương lai á gọi là thời uh, thượng quân thánh đức á, thì là thanh lọc thì thanh lọc từ ở bên trong nội bộ thanh lọc từ ở đảng cộng hòa đảng dân chủ cũng thanh lọc rồi ở ngoài đời mình cũng vậy con người mình cũng vậy trong gia đình mình cũng vậy anh thấy á, bữa nay vợ chồng đang ôm nhau ngày mai á, bị dính covid chia tay thì cũng là thanh lọc yeah. Dạ. gọi là đại sàng thanh lọc mà kiệt đã báo động là tận thế để cho chuẩn bị cho một cái thời đại cực kỳ cho toàn thế giới khi mà trái đất này nó nó nó, nó thanh bình á, là nó chung hết nhưng mà có nước sẽ thanh bình trước là nước việt sẽ được trước thì sau đó những nước xung quanh là tới toàn thế giới thì lúc đó, đó không có ai mà chế tạo nữa thì thế mới đi vào à, không gian vũ trụ con của anh con của kiệt sẽ travel đi uh, Mars hay là đi uh, mặt trăng rồi dễ dàng lắm thì uh, đời sống không có còn ô nhiễm gì nữa tại cùng một tiếng nói cùng một uh, cái ý thức không có ai mà yêu gộ nhau tự ái lẫn nhau á từ cái ok Putin mày chế này tao chế cao hơn cứ đổ tiền vô làm bậy bạ không à mấy cái đó thiệt là ngu á dũng chứng ngu luôn á chạy đua vũ trang à, không có nên thôi mình à, ấy nhau để mình đưa con mình lên cháu mình lên à, ngoài vũ trụ để mà tìm những cái hay hơn thì trong tương lai gọi là thời vàng kim là vậy mà các lãnh đạo thời nay là cả ông Mike Pompeo những cái người ta quên người ta không biết có mình kiệt nhớ thì kiệt nói trước à, cái con người sắp sửa thay đổi như vậy thì bao nhiêu cái clip mục đích kiệt nói như vậy cả cái bộ chính trị Việt Nam cũng sẽ thay đổi thay, từ đen về vậy trong một cái nhịp đèn ép xuống xong đổi đổi tông cái là xong à không có tốn giọt máu gọi là bất chiến tự nhiên thành đó, à, thì anh tin hay không thì trời xem yeah. Dạ. mà kiệt nó nói những giờ gần à, từ ngày đầu anh gần hai năm đó thì coi giống không đó ai nói chu trung quốc chia năm sẽ bảy đâu có ai nói Đài Loan sẽ độc lập đâu có ai nói bị Covid rồi năm 2018 kêu ta mua gạo đâu đúng không rồi à, kiệt sinh cho trái đất này không có bị bom nguyên tử thì trên mới có sự như thay đổi à, đổi chát diễn đổi chát như tôi xin anh 10 tuổi thọ tôi phải giảm 10 tuổi chứ trên đâu có đâu có ấy được thì à, đổi qua cái covid là bom nguyên tử nếu mà anh đã nói tới cái việc mà gọi là à, tâm linh ờ, lại em lại quay lại tiếp tục ok à, cái câu anh hỏi chuyện đời cũng được thôi tâm linh mà nói sao đi không thì đó chuyện chuyện chuyện mà cái câu đó là bạn này chơi nhạc mà xách cái cái loa đi giữa đường thành ra hello anh dạ cho em à, vài phút nữa nha đang à, livestream nha dạ dạ dạ rồi rồi thì à, cái này à, anh, anh có nói là ừ, ừ, trời Phật giúp uh, như vậy đó thì thôi thì, thì hỏi thẳng luôn chuyện đời anh nghĩ rằng là uh, mấy ông lãnh đạo cộng sản là ma quỷ ác độc như là à, chị không đó. có nói vậy không chị không đang hỏi hay là hay là ngược, là hay là ngược lại chế không đang hỏi như vậy đó của cái cát mát chị đã nói mọi họ là những người uh, ma quỷ hay là họ là những người tốt chị đã nói rồi ở trong chính quyền Việt Nam cũng có người tốt cũng có người xấu cũng có người tiên Phật xuống đầu thai vào trong lãnh đạo cũng có ma quỷ đầu thai trong đó bên Trung Cộng cũng có bên Mỹ à, đảng Cộng Hòa cũng có anh thấy không mấy cái tụi à, Rhino á yeah. Dạ. người dân chủ cũng có gia đình mình cũng có nó sống lẫn lộn nhau hết vậy đó à, riêng một cách rất cụ thể những người mà anh đã tiếp xúc trong uh, mới cái, cái đợt vừa qua à, thì thì thì là ai I mean là là là là ở cái nào tốt mà được qua Mỹ Mỹ là đại diện cho uh, mình nói giống như cho bên Phật đi còn uh, Trung Cộng là đại diện cho Thiên Ma nói chính và tà đó à, chính và tà đó à, đại diện cho Mỹ thì mấy ông này qua Mỹ khoái Mỹ ông nào ông này về qua mua quà Mỹ về quá trời luôn hiệu Trung Cộng mấy ông đâu có xài thuốc Trung Cộng ông đâu có xài đâu à, thì mình nhìn thấy rõ mấy ông là chánh mà có tránh có tà lẫn một lộn. cái việc này ờ, cũng là việc đời luôn nhưng ờ, cũng hỏi thẳng luôn anh cứ việc ờ, ừ. trả lời không trả lời trên một cái bảng cái hôm mà ông Nguyễn Phúc có gặp Trời thôi nhắc anh mới ra ca lớn hoài vậy không cái cái hôm đó là ông gặp rõ ràng đề là trên bảng luôn là chủ tịch nhà nước Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc gặp người Việt ở Mỹ là người Việt tại Mỹ ngày 22 tháng 9 năm 2001 à, 2021 đó thì uh, bản đề như vậy và mình tiền thuật cũng như vậy thì uh, em đã nhận được ờ, một số cái ờ, lời nhắn của các vị ở đây nói rằng là có một vài kênh ờ, lên phản biện nói rằng là cái này không phải là gặp gỡ người Việt ở Mỹ chắc là muốn nói rằng là người Việt ở Mỹ thì cũng còn rất nhiều người không có cái cái cái cái cái, cái đồng ý với lại Việt Nam chống nói nói rõ ra là chống cộng chống lại chính quyền hiện tại của Việt Nam đó cho nên là không thể nói là là, là, là người Việt ở Mỹ thì chắc là sẽ có cơ hội để mà đào sâu về cái đề tài này nhưng mà riêng anh thì anh nghĩ là về mặt ngôn ngữ sử dụng ờ, họ đã sử dụng đúng hay không hay là nếu mà ờ, cần thì ờ, thấy cái gì khác thì những người đó là cái tâm cũng chánh nghĩa nhưng mà cái tầm nhìn của họ khá ăn kiệt họ chỉ nhìn thấy như vậy thôi họ không có nhìn thấy xa xa xa còn kiệt thì khác thì cái đó cũng là một phần một cái bước đầu đó cũng như thí dụ như có người nhắc nhở anh để mà anh đi thẳng đường thì cũng tốt thôi như à, Land Freeway vậy đó cũng có mấy cục để cho mình chạy nhưng mà về tầm sau á là làm quá đó thì nó sẽ tự ái tự ái thì cái dân tộc càng xa rời hoài không có gần nhau được cũng giống như anh có con mà anh à, có cha mẹ cũng vậy thí dụ mình sai mình tới xin lỗi cha mẹ còn nếu mà anh lơ anh cứ chửi hoài cứ càng xa nó không có gắn được còn kia là đi ngược lại cũng cùng cái chí hướng đó nhưng mà thì mình làm sao miễn nhân dân mình tốt chứ còn thật sự mấy mấy lãnh đạo á, mỗi cá nhân mỗi người á, đều là người tốt còn riêng một cái thể chế mà theo cái nguồn máy á, thì lại là khác cái đó thì Kiệt thấy phải thay đổi á. Bây giờ là 11 giờ 13 phút mà à. chúng ta được dặn là 11 giờ 25 phút phải ờ, trở lại cái nơi đó để được à, đi, thì anh thôi à, nghĩ rằng là mình ờ, có quá được cái thời giờ đó không tại được quá được kiệt thoải cái này đi vô ăn uống thôi đâu gì đó. không sợ họ pick up ờ, mang đi đâu đó không có đâu rồi thế thì ờ, chúng ta tiếp tục tại vì câu chuyện cũng còn rất là hứng khởi à, thế thì anh đã anh đã là một cái người rất là nói chuyện thẳng thắn anh là người trong cái cộng đồng này anh hiểu được cái cộng đồng và bây giờ đây anh cũng ờ, không phải là giờ đây là anh đã cũng tiếp xúc cận với lại ờ, những ờ, người lãnh đạo Việt Nam uh, yeah. thì anh nhìn thấy được cái sự khác biệt có thể nói là à, dù ít dù nhiều dù nhỏ dù lớn nó nó cũng rất là là là, là sâu đậm như vậy đó anh thấy có cơ hội để mà phía một ngày nào đó có cơ hội gọi là không xóa đi cái sự khác biệt hay không hay là cái này nó sẽ trở thành một cái thứ gọi là miên biển đời này sang đời khác giống như là à, chúng ta thấy những cái cái cái tranh chấp ở Trung Đông nó hàng ngàn năm à, về trước và cũng như là người ta nói sẽ có hàng ngàn năm về sau anh có giờ anh ngờ à, anh đi sáng thức dậy cái à, ai cũng ở trong nhà không có chiếc máy bay bay trời không không ai ngờ một đêm uh, Sài Gòn uh, đang náo nhiệt tưng bừng uh, uh, ca nhạc này hội uh, gì mấy club ban đêm ăn uống thì uh, náo nhiệt tưng bừng vui vẻ mà tới uh, bị dính covid cái là im cũng không ai ngờ uh, là uh, ông trump bị uh, à, thất cử đó thì chuyện đời á nước việt nam sẽ thay đổi chuyện nói rồi nói lại một lần nữa nó sẽ thay đổi giống như là đổi cái tăng cái tông đờn thôi à lẹ lắm à, theo theo cơ vận thì biết như vậy thì uh, không biết thay đổi kiểu nào thì anh thấy Afghanistan á nó cũng <laughs> đi một nó cũng thay đổi dạ. thời Đúng dạ, dạ. nay á con của mình tính cỡ nào cũng không bằng ở trên tính cho mình rồi chỉ có mình có thuận thiên hay là không thuận thiên thôi à, tức là có cơ hội tức nghe là khi kiệt nói lên một năm mấy nay mục đích thuận thiên nghĩa là cho những cơ hội những người giờ chót gọi là lì lợm cứng đầu học thức quá giỏi cứ chấp theo cái trí thức của mình chấp theo cái chức vị của mình à, tôi đây là bộ trưởng này thứ trưởng kia ờ, này nọ mà cứ nhìn trước mắt thôi không biết ngày mai mình về nhà mình bị gì nữa rồi không biết ngày mốt uh, gì nữa có nghĩa là họ chấp vào quá họ không có hiểu về trừ khi nào họ không tin mỗi người uh, siêu trí thức đại trí thức học giỏi cỡ nào họ không tin họ không có linh hồn còn nếu mà ai mà tin mình có linh hồn á thì làm ơn suy nghĩ lại những gì kiệt nói còn ai mà <laughs> mà cứ nghĩ là mình như người máy thì khác phải không à, thì mục đích là ở trên cha mẹ thương cho kiệt nói trước để thay đổi những cái tưởng đó để cho bớt có cái sự bị chậm trễ và đổ máu cái à, đại dịch kỳ này Ờ, ờ, là một cái đại dịch toàn cầu thì cũng có nhiều người nghĩ rằng đó cũng là một cái đại cơ hội để có những cái chuyện mà chưa từng xảy ra hoặc là không nghĩ sẽ bao giờ sẽ xảy ra thì sẽ xảy ra từ cái mức độ của từng nhân cho tới cái mức độ tầm mức quốc gia hoặc là thế giới anh có như vậy không cái đó là cái cuộc đại thanh lọc để cho mình có cơ hội ở nhà mình suy nghĩ lại con người cứ chạy theo ờ, ồn ào hoài ngoài đường gì nè mình không có tư duy được cho nên à, khi không tư duy được mình không có ra những cái à, à, ý kiến rất là sắc à, sắc bén thì à, cuộc đời nó vậy đó mục đích là cái covid này đủ hết người người mà không có biết tu tập là dễ bị dính lắm trên trên mới cho tất cả mọi chúng ta một cái dấu hiệu này đơn giản nhưng mà nó lại là thiệt cái dấu hiệu này nè để mà đeo để mà chống covid yeah. Dạ. cái này là covid and <laughs> chống covid mạnh lắm á à, thì à, phật thánh tiên đã approve là đã xác nhận cái dấu hiệu này ở trên đó 40 năm rồi người nào đeo cái này là không có dính hầu như không dính nó có cái cái lực đó tại covid đó, nó dạng giống như âm binh đó à, nó con con ma nó đứng đây đường là tự nó không thấy nó thổi covid bay vô người nào mà hào quang mà đen thôi á, là nó thổi dính vô là xong luôn sẵn anh nói covid thế thì uh, uh, anh nghĩ nghĩ như thế nào anh nhìn như thế nào về cái cái vấn đề covid ở Việt Nam trong thời gian tới hai ba tuần trước chuyện là cách đây tháng 7 chuyện nói bảo đảm Việt Nam không có rộ như kiểu Nam Dương hay là Ấn Độ rồi cách đây hai ba tuần chuyện nói Covid nó sẽ từ từ đi xuống mình phải sống chung với Covid việc uh, ờ, có mấy clip mà cho người ta mở cửa ra cho ta không có cấm nữa tại vì không có chết covid mà chết đói rồi kinh tế mình sẽ chết cái đó mới là loạn á thế thì ờ, anh ờ, thế, thưa anh bây giờ cái người người nói về cái câu gọi là phải sống chung với covid à, thì nó khắp nơi luôn thế thì có phải là cuối cùng thì covid nó cũng sẽ trở lại thành là một cái thứ cúm mùa như mọi thứ cúm mùa khác mà ông trump đã nói cách đây mấy năm mà bị báo chí chửi hay không thưa anh bây giờ anh nghĩ bệnh sida hay bệnh à, cực kỳ gì còn lợi hại hơn đúng không mà bây giờ nó còn uống thuốc cái là hết thì kỳ có lâu nay cỡ hình như 6 tháng trước kỳ có nói ở trên có nói á, là sau này mình chỉ cần uống hai viên thôi ai mà thử nghiệm covid ở nhà mình sẽ có máy thử liền rồi ai mà bị cái mình uống vô hai viên thì là mình sẽ hết thì ra thì nó không nó không có lan rộng ra nó là một chứng bệnh bình thường trong tương lai mình chung với nó cho đến khi nào mà mình đừng có làm ô nhiễm cái môi trường á tại con này nó sống trong cái môi trường ô nhiễm à, mình cứ uh, ờ, nó, gì chất cái gì á dạ ừ đó thì nó sẽ hết à Ok, thì um, có lẽ thuốc là sẽ hết. Nói gì thì nói chúng ta cũng sẽ có phải chạy về sớm. À, thế thì uh, uh, uh, chắc hẳn là cái đề tài mà người ta à, mọi người quan tâm nhất để mà muốn xét à, vẫn là cái đề tài mà chúng ta đặt làm cái tựa đó là cái vấn đề liên quan tới những cái uh, tiếp xúc của anh với lại uh, gặp gỡ của anh tại các uh, uh, lãnh đạo Việt Nam thì uh, anh còn cái gì có thể nói với mọi người mà nãy giờ chưa kịp uh, hỏi tới chưa kịp nói tới không thưa anh thí dụ như là đánh giá như thế nào về uh, những cái uh, cái công việc uh, của ngày qua À, thí dụ như là gặp gỡ ờ, các lãnh đạo thế giới khác rồi vận động trong cộng đồng ờ, Việt Nam rồi à, vân vân thưa anh có điều gì mà nhiệm vụ thì chị biết chị sẽ đi chuyến này gặp những vị lớn thì cả một năm rồi mục đích của kiệt là về phần tâm linh kiệt đi để kiệt chấn cho liên hiệp quốc họ họ thanh bình anh nhớ chị liên hiệp quốc đâu có trung cộng đúng không có iran đúng không không có uh, Cuba đúng không không có thằng à, Taliban đúng không không có thằng Bắc Hàn đúng không những nước mà gọi là thiên ma nó đâu có hợp kỳ này hình như có Trung Quốc à có hả có. nhưng mà nó hỏi đâu nói gì đâu phải không dạ à, đại khái thì việc đi là khi mà việc đi đâu á mấy chị vị đông lắm để mà blessing blessing tiếng việt nam gọi là gì là à, chúc lành à, chúc lành cho cái đó rồi mỗi một cái vị nào gặp chuyện á là họ được hai cái khai tâm ra sáng ra để hình nhìn thấy cái đường lối sâu về để mà à, là cách việc lại đó là mục đích chị đi về phần vậy còn ở ngoài đời người ta cứ nghĩ việc đi à, gặp <laughs> ai thì đó ngoài đời còn dạ. về tâm linh thì nếu có, vậy thì có, ngoài có đời mệnh đi vậy đó nếu vậy đi ngoài đời thì anh dù sao cũng vẫn là còn à, sinh hoạt à, ở trong cái cái cộng đồng người Việt ở đây à. thì à, sẵn thì hỏi luôn anh à, À, sau cái ờ, cái lần đi gặp gỡ này rồi thậm chí là những cái chia sẻ rất là thẳng thắn này đó anh có ngại là lại về bị gọi là chụp những cái mũ gọi là cộng sản hay là thân cộng hay là bưng bô cộng sản này vân vân hay có hay không và anh sẽ phải đối phó như thế nào đâu ai kiệt đâu kiệt chỉ là mối hàng mà kiệt hiền mà ai chụp mũ kiệt người đó vô lý lắm kiệt chỉ uh, tặng máy ờ, thở cho dân mình khổ quá có cái máy thở cứu được mấy nhiều người cái máy mấy ngàn bạc á rồi tặng gạo tặng đồ thôi đấu làm gì sai đâu à... Ờ, Mỗi cái việc mà anh nói là các ông ờ, lãnh đạo ờ, Việt Nam dễ thương với hiền là là đó là có thể là bị chụp những cái mũ to vào đó rồi đó anh không biết vậy hả cái đó hả ừ. tại đó mấy ổng không có được gần với mấy người đó mấy ông hiểu lầm thôi chứ nó là cái chính sách sai chứ cá nhân người ta khác đúng không cũng giống như cá nhân anh khác cái đài anh khác mỗi người nó có nhiều thứ lắm mà nhiều khía cạnh mà mấy cái người chụp mẫu là mấy cái đó là dạng giống như shader giống như banh mà đá vô banh mà đá vô cung thành họ vỗ tay ô oh, hay quá còn banh mà đá chặt ngoài cung thành đó họ chửi cũng là thằng cầu thủ đó đúng không họ chỉ là chia cheerleader thôi không họ không có thay đổi được cái bằng thắng thì mình muốn quan tâm mấy chuyện đó họ không có giúp được gì cho dân tộc đất nước nhiều nhưng họ lại có cái tinh thần bất khuất để mà đại khái giống này hey hey tôi là cái ông nào làm <laughs> sai cũng phải ứng mấy thằng đó không <laughs> nhưng mà chuyện vô tư đó cũng là một cái uh, chuyện làm bạn cái hình thức phản biện hình thức phản biện thôi nhưng mà đừng nhiều lúc mình đừng quá đáng ờ à, chuyện uh, chung dung và Bi không có kẻ thù Ai ghét Kiệt là người đó quá vô lý Nói <laughs> vậy không? Dạ. Thế thì uh, nhân dịp này thì uh, coi như là trước khi ở bản mà ghét đó. kiệt cũng quá vô lý luôn ở bản cũng đừng nên ghét kiệt dạ. ông bộ trưởng bộ thông tin gì đó. <laughs> cũng đừng quá với mình nha mình miền khô không có gì hết ủa ông bộ ờ, trưởng thông tin là coi như là có vấn đề với anh hả không có thì cái nghề của người ta như vậy tất cả mọi người có cái nghề vậy nhân dịp này nếu làm mà... đúng theo cái cái chức năng của người ta thôi nhân dịp này nếu mà có cái thông điệp nào đó với lại các uh, các uh, các lãnh đạo Việt Nam mà anh đã không có gặp ở lần này thì anh sẽ chia sẻ điều gì với họ mong mấy anh mấy bác mình chỉ có kẻ thù chung cộng à, mình đừng có cấu xé cắn lẫn nhau không có đốt lửa đốt củi gì nữa củi lửa giờ rừng mỹ nó cháy cũng gần hết rồi đó cũng chả có tới đâu lo cho ờ, cái kinh tế ờ, trong thời gian tới để mà cái ngân khố nó tăng lên chứ không thôi là chết tại vì xong cái này rồi á là kinh tế việt nam nó đi dây chuyền mà cái bà bán bún bà cũng phải cần cộng rau bà cũng cần cái mấy cái món để mà mới làm được cái sợi bún nếu không bà cũng đâu có bán được kinh tế chết thì uh, lo cho dân là chủ yếu dạ. chứ uh, sức đầu đấu đá nữa còn đối với lại người Việt Nam thưa anh à, người Việt Nam muốn nói tới là kể cả những người Việt ở hải ngoại có xu hướng gọi là ủng hộ phía Việt Nam hoặc là những người Việt ở hải ngoại có xu hướng à, chống cộng chống đối à, phía chính quyền Việt Nam rồi với cả những người Việt Nam ở trong nước có nhiều xu hướng quan điểm khác nhau nữa thì anh sẽ chia sẻ điều gì với họ anh nhích vô đây một chút xíu được không đó được rồi anh nhớ kiệt có kiệt có rất là nhiều người uh, hiểu kiệt và thương thì ở à, Việt Nam á, có nhiều người đâu mấy miền Tây á, với những cái người mà hiểu về đạo á, đâu ai có điện thoại thì mỗi cái clip Kiệt Linh nói thì con cháu à, copy qua cái à, cái USB á cái điện cho họ nghe cho nên số lượng người nó không có giống như trong cái view nó nhiều lắm rất là nhiều thì uh, họ hiểu thì họ bình an mục đích ở trên cho kiệt cái sứ mệnh đi truyền tin để cho mọi người bình an trong cái lúc thời tận thế mình ở cuối cái đường hầm mình sắp sửa qua được một cái um, thấy được ánh sáng và ra khỏi cái miệng hầm à, khi mình có vaccine người kinh tế mở trở lại rồi cái nhịp đàn ờ, đổi tâm <laughs> thì à, nước Việt sẽ sáng ngời trở lại rồi à, Phật sẽ xuất hiện á thì lúc đó mới quản hồn mấy ông lúc đó mới tin những gì nói còn giờ mấy ông chưa tin đâu cảm ơn anh với cái uh, uh, chia sẻ đó của ờ, anh Ngô Tuấn Kiệt chúng ta sẽ tạm đóng lại cái buổi hôm nay à, chắc chắn là sẽ còn gặp anh à, và nói chuyện nhiều trong những cái đề tài trong những lần tới à, tôi cũng phải à, nhắc lại một lần nữa à, về những cái điều à, về mà muốn mọi người nhớ là anh Ngô Tuấn Kiệt có thể nói ờ, một cách thẳng thắn hoặc là nói một cách tâm linh ờ, nhiều người đồng ý nhiều người không đồng ý chuyện đó cũng rất là bình thường thôi nhưng ờ, với một cái tấm lòng như vậy nên nhớ rằng là anh đã giúp đỡ một cách âm thầm rất nhiều rất nhiều những người ở đây những người ở Việt Nam cụ thể là trong chuyến này rất là nhiều những cái máy thở là một cái việc mà rất cần thiết đối với Việt Nam hiện nay rồi trong suốt mùa Covid cũng như vậy giống như là anh nói à, một cách rất hình ảnh đó là anh muốn làm một cái mối hàng công việc của anh à, cái nhà máy của anh là, là cái chữ mối hàng là nó nó là cái công việc à, à, à, của nhà máy nhưng mà cái mối hàng ở đây cũng là cái mối hàng ý anh muốn nói tới là hàng gắn lại những cái thứ mà hàng gắn lại với nhau à, dù à, đồng ý hay là dù bất đồng với à, những điều mà chúng tôi đang nói chuyện thì hy vọng mọi người cũng lắng nghe và chúng ta sẽ còn mở ra mở ra rất là nhiều những cái buổi nói chuyện như thế này một cách thẳng thắn song phẳng để mà có những cái ờ, hiểu biết lẫn nhau hơn xin cảm ơn ờ, kiệt rất nhiều thưa anh à, cảm ơn anh lân à, xin uh, chào khán giả của anh lân hữu ô sa à, kiệt hôm nay phỏng vấn cũng bắt đắc dĩ tại sáng <laughs> sớm ở ngày đây là ngày hôm qua có buổi nói chuyện của ông Mike Pompeo về đảng Cộng hòa À, ở Washington DC đây hiện giờ là Washington DC à, của gần à, tòa Bạch Ốc á. bữa cả tuần nay bên New York bữa nay qua đây chiều nay kiệt bay về Cali từ đây về Cali khoảng mấy tiếng dạ, 6 tiếng khoảng cả chừng tiếng 6 tiếng 6 dạ. tiếng à, ở đây miền đông của nước Mỹ thì uh, có buổi nói chuyện hôm nay thì có nói gì sơ xúc xin các uh, quý vị niềm tình bỏ qua <laughs> sáng sớm không có chuẩn bị ổng xách cái máy điện thoại xuống không quay mình <laughs> đó là cái cách à. mà làm việc uh, rất là thông thường của chúng tôi xin dạ. Ờ, chào mọi người và xin hẹn gặp lại trong những lần tới đây là phật xin chào